những vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân không để lại bất kỳ dấu vết nào. Những manh mối đều dẫn vào ngõ cụt. Ai sẽ trả lời được câu hỏi họ đang ở đâu? Cháu có liên quan. Liên quan gì? Không ai cả. Và thám tử số 1 Việt Nam phải đích thân ra tay. để đạt hiệu quả trong vấn đề điều tra chúng tôi cần những lời khai chân thật từ những gia đình của các nạn nhân đây là vợ của em em là trần hồng phúc nhà em ở bên úc gia đình thì đông đúc được cái sống hạnh phúc trong nhà của thứ úc cỡ bằng tuổi chú út á là cha mẹ hối phúc mày lấy vợ đi phúc mời anh trực tiếp vô vấn đề thì lần cuối vợ con gọi về đây nghe toàn là tiếng tay những âm thanh gì đó ồn ào được vài giây cúp máy tiêu lên hình thì phải thật chỉnh chu và thần thái chứ Phương Nhi nào Cô nhìn thần thái của cha không Mình bắt đầu tiếp nha Cách đây 2 tuần Ba tôi có chụp hình và đăng ở trên Facebook Nhưng mà ở đâu thì lạ lắm à, à, à. Tôi nhờ ông Giúp giùm cho tôi Kiếm cháu nội tôi ông muốn bao nhiêu tiền theo kinh nghiệm của tôi những người mà khá giả hay lọt vào tầm ngắm của những thành phần bất hảo ông đừng nói như vậy ông giết tôi tôi có anh ra giúp ông cho tôi à sau những cái bằng chứng này thì tôi đã có một kết luận Là cả ba vụ mất tích Có liên can Đây có thể là Một vụ bắt cóc Hả? Mùa mưa mà ừ. Với kinh nghiệm của cha con chúng tôi á Thì dù có bất cứ nơi đâu Chúng tôi cũng sẽ tìm ra được manh mối ở đâu Ồ, ở đâu vậy ở đâu bí mật không thể nào bật mí <laughs> con gái dạ chúng ta phải khởi hành ngay chuẩn bị được chưa làm lố quá mặc đồ này thì phải tạo dáng cho nó ngầu thôi trở lại xì tay cũ đi coi thử luôn cảnh đẹp lắm ở đây rồi Nè Con đi theo hỗ trợ cho cậu ta Nhưng nhớ giữ im lặng Không có manh động nghe chưa Yes sir ừ. Cô làm gì vậy? Nếu như đây là một vụ bắt cóc Thì chúng ta không được bước dây động rừng, có biết không vậy? à. Đi theo tôi Mọi hoạt động điều tra phải thật bí mật Đi điều tra người ta tưởng mình đi chơi Mọi góc nhìn phải thật sâu sắc, toàn diện và đầy đủ Phát hiện nhanh chóng chính xác Phải suy luận và kết luận một cách khoa học một chút nha sáng tới giờ thì chú có ăn miếng nào không chú đói bụng mà chú vẫn phải đi tìm tôi làm rồi cho bà là tôi làm công quả mà ông làm công quả xong việc đi tôi sẽ đền ơn với ông tôi đi vòng vòng tôi cũng mệt mà tôi đói bụng tôi còn không dám ăn mà đói đói muốn xỉu đói thì vô nhà hàng ăn ai cấp đâu mà... tôi nhớ rồi tôi biết rồi tôi biết tổ cao tôi rồi à, à, à, à, à. vậy bác ơi bác làm công quả mà chửi quá chửi sao bác đi hết nhà hàng này tới nhà hàng kia vậy à. tại vì cháu của bác nó thích ăn nhà hàng lắm cháu của bác chắc mặt bự lắm Rồi đâu có tốt tướng lắm đẹp gái lắm thôi để bác đi kiếm coi nó có đi đợi đây nó ăn không nghe không dạ dạ à, à, à. dạ con nghe bác có bánh mối hả dạ rồi rồi rồi để con kia bắt cá đi liền dạ dạ dạ dạ con có sao không tôi không sao đâu chắc là ngồi nghỉ chút là hết à ừ mỏi Mình đi nổi nữa không? Hay mình đi về nữa? Không Anh thích ở đâu? Đây, để tôi cõng mình vậy ừ. Cứ làm như là mình một người ta không bằng Thôi tôi dìu mình về rồi. Nha Dìu đi chơi Từ từ thôi Từ từ, từ từ Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. J'ai pas mal au cœur, j'ai juste un peu froid. mais il y est ce que le jour đầu tiên Trúc đi có điện thoại Dạ con nghe nè Dạ con tới liền Thả xuống thả xuống thả xuống mau lên mau lên mau lên Nè Chân em đang đau mà Chân em hết đau lâu rồi Chú ơi có manh mối gì hả chú Tôi đã tìm ra được một manh mối rồi liên quan tới vấn đề một nhóm nước ngoài nó bắt cóc người là nó chỉ cần tiền tiền tôi sẽ đưa hết muốn bao nhiêu tôi đưa bao nhiêu nhưng bây giờ sự việc không còn đơn giản như vậy bởi vì khi mà họ đã bị tôi phát hiện rồi thì họ không cần tiền mà họ chỉ Trời cháu nội tôi cháu sợ chết Ôi, cháu vợ con ơi. cháu nội tôi dạ, mà dạ. cứ khóc đi tại ờ. sao im vậy ờ, ờ, cái gì vậy oh, what what what phải phải quá quá gì nói tiếng việt luôn đi hả tại sao từ nay đến giờ ông theo rồi làm gì Ồ. hả ông có ý đồ gì đó à? biết tiếng việt biết nói tiếng việt hả Cháu là người Việt Nam à? Cái gì? Ờ Là người Việt Nam á? Ờ Người Việt Nam nào mà đậm đà màu sắc thế này nhỉ? Thôi, đùa đấy thôi Đúng là cháu là người nước ngoài cũng đi du lịch ở đây Mà cháu hỏi thật ừ, Tại sao từ nay đến giờ chú lại theo cháu làm gì? hả Tại thì tụi tôi tìm người mất tích Người mất tích hả? Ừ Đúng rồi à, Chú nói thật với cháu là có mấy người mất tích cơ Đấy, mà theo cái suy nghĩ rất là logic của chú ấy là nó có cái à, hình bóng của cháu ở trong đấy cho nên là chú nghi ngờ cho nên chú phân tích ra là cháu có liên quan Ồ, liên quan gì trời à, bởi vì cái người đấy là đứng chụp ảnh gần cháu bây giờ chú bà là cháu có chụp ảnh với một ai đó rồi các kiểu bây giờ đưa ảnh đây cho cho cháu xem Ô, tự nhiên giờ biết tìm ai bây giờ chú có một cái ảnh nhưng mà thằng kia nó táp nó đi rồi Trời, ô, ô, cái ảnh đâu Cái ảnh đâu Dạ dạ dạ đây Đây bác Đây đây Đây là con này đúng không đúng không Ồ con đen hả Sao đen thế Ô thế mày nghĩ mày trắng à Tốn nhiều kém trộm rồi đấy Không không không sao À hôm trước vừa gặp xong mà nó vô tình đập vào chú xin lỗi chú đấy mà ờ à, bây giờ nhưng mà bây giờ biết là đâu à, theo kinh nghiệm của con ấy muốn tìm ai cũng phải ra lễ hội thôi chứ ở đây đi vòng vòng làm gì trời ơi ở ờ. ngoài nó đông vậy sao biết đường mà tìm cười việc của tôi hả à? tôi cứ ra đây mà tìm đi ờ đúng rồi đúng rồi đâu phải việc của người ta phải vô duyên ờ, cảm ơn nha Chúc may mắn nhá cảm ơn cảnh ở đây đẹp lắm nè Dạ con mình sao huy đi Anh ơi, anh hỏi anh ơi Anh ơi, con đẹp anh ơi Đi đi Đi đi con Không nhớ nổi quá à Rồi không muốn về nhà nữa phải không con Ba đi chơi vui không muốn về Rồi ai lo cho công ty Bà giao công ty lại cho con luôn á Thì các ba <laughs> Dạ Ba, vậy là nhiệm vụ tìm người thành công rồi hả ba Đúng rồi con gái I miss you chơi vui quá Ủa, em có gọi anh hả? Chứ ai, bộ em không thương anh nữa hả? Xin lỗi ông xã Quay ừ? No Chờ anh chút đã Anh đi đâu vậy? mà tám tử hoài linh mất tiêu rồi khóa cửa luôn mà có gọi mà ông nói cái gì gọn lắm hỏi e má thằng tử mà cũng mất tích sao cuộc sống này nhiều bất ngờ quá hả trời ơi nóng quá vậy trời trao dâng những ngày hè hứng khởi vừa giải trí ẩm thực và mua sắm chẳng có chần chờ chi tuổi trẻ xem màu hoàng phi dắt lũ trẻ con đến khi đồ lên tuổi thơ có sân qua đồng hành nếu muốn được trao dâng những ngày hè hứng khởi vừa giải trí ẩm thực và mua sắm có lễ hội thật vui quanh năm không bao giờ thiếu sân những ngày hè hứng khởi vừa giải trí ẩm thực và mua sắm có lễ hội thật vui quanh năm không bao giờ thiếu sân qua thật vui cứ thế mình chơi vui lắm chẳng muốn về vui chẳng muốn về đến sân qua vui chẳng muốn về